Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trần Sĩ Thanh trong veo như sông Tô Lịch Hà Nội vẽ dự án ngàn tỷ lánh chén Có thể nói Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội qua các thời kỳ chưa ai trong veo Chỉ có một mình ông Trần Sĩ Thanh tự ám chỉ mình là trong veo Nhưng thực sự ông Trần Sĩ Thanh có trong veo như ông Hồ Hảo hay không Đang là một câu hỏi Thời ông Nguyễn Thế Thảo đã để lại một Hà Nội nát bét Cây cổ thụ được trồng từ hàng trăm năm đã bị lên danh sách đốn hạ hàng loạt. Quy hoạch thủ đô thì bị băm nát, hậu quả để lại là thành phố không còn không gian công cộng, mật độ nhà rất dày và dân số quá tải. Nhà cao tầng xây vượt quy định tràn lan, giờ đây Bộ Xây dựng không biết phải giải quyết như thế nào với cái đống mà Nguyễn Thế Thảo đang để lại. Liệu rằng ông Trần Sĩ Thanh có trong veo hay không? Đến thời ông Nguyễn Đức Trung, ông này đã phải vào tù vì bàn tay nham nhúa của ông ta can thiệp vào các dự án của thành phố để mà trục lợi cho mình. Không biết ông Nguyễn Đức Trung đã hốt được bao nhiêu tiền, tuy nhiên ông Trung đã dám bỏ ra đến 25 tỷ đồng để mua có 3 năm tù trước tòa là không đủ thấy ông ta phải giàu có đến cỡ như thế nào. Đến thời ông Trung Ngọc Anh thì bản án tù đã nói lên tất cả. Chưa hết, khi người thấy mùi sắp bị bắt, ông Trung Ngọc Anh đã tranh thủ ký hàng loạt quyết định bổ nhiệm. Đấy được cho là hành động hốt cú chót trước khi mất quyền lực phải nói rằng không có thể chủ tịch nào của thành phố Hà Nội mà được đánh giá là trong vèo. Nhìn con cái, anh tôi biết con người anh. Nếu gia đình mà con cái hành nghề ăn cắp, trôm chỉa, trộm cắp, hút trích thì bậc cha mẹ không thể là người tốt được. Nhìn đất nước Việt Nam, con người nghi kỵ lẫn nhau, thủ đoạn hại nhau, không ai tin ai, trộm cắp khắp nơi hoành hành. Thì người ta đánh giá chính quyền này như thế nào? Nhìn xã hội Nhật Bản, người ta sẽ đánh giá là chính quyền của họ tử tế, Nhìn xã hội Việt Nam, người ta đánh giá chính quyền Cộng sản là vô đạo. Nhìn chính quyền Hà Nội ra sao thì người ta suy ra được người đứng đầu thành phố này nó như thế đấy. Một chính quyền mà vẽ ra những dự án vô bổ rồi dùng tiền thuế của người dân để xây dựng, sau đó cùng nhau hưởng lại quả khủng, thì người đứng đầu thành phố đấy không hề tử tế. Chính quyền thành phố Hà Nội bốc mùi khi như sông Tô Lịch vậy. Bảo tàng Hà Nội được Ủy ban Nhân dân thành phố duyệt cho xây dựng với kinh phí lên tới 2.300 tỷ đồng, với hình thức dáng như cây kim tự tháp cắm đầu xuống đất. Một công trình được đánh giá là cực kỳ xấu về kiến trúc và vô dụng với xã hội. Từ khi xây xong cho đến nay, nó không trưng bày được cái gì đáng giá. Nơi đây giờ này được cho thuê để làm nhà hàng tiệc cưới. Theo đánh giá một cơ quan giấu của một người giấu tên tại Hà Nội, công trình này là loại dự án vẽ ra để mà mục đích rút ruột ngân sách xây dựng và nhờ đó mà lãnh đạo hưởng lại quả rất lớn. Đó chính là tham nhũng. Khi tiền lại quả được rót đầy túi thì công trình đấy có hữu dụng với xã hội này là công trình hoang phí, không còn quan trọng nữa. Đó là lý do mà Bảo tàng Hà Nội được xây dựng. Mục đích của lãnh đạo thành phố là kiếm trác chứ không phải phục vụ xã hội. Phục vụ xã hội chỉ là danh nghĩa. Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định chi 1.800 tỷ để phục dựng dựng Điện Kính Thiên. Điện Kính Thiên là công trình trung tâm của Hoàng Cung, nhà hậu Lê ở Đô Thành Đông Đô, Kinh Đô ở Hà Nội đến năm 1841 đời Thiệu Trị, thì được đổi tên thành Điện Long Thiên. Hiện nay điện này chỉ còn là phế tích, trên thế giới muốn bảo tồn lịch sử người ta bảo tồn phế tích chứ không ai dựng lại, bởi dựng lại về bản chất không phải là công trình cổ nữa. Như đấu trường La Mã ở Roma là một ví dụ Người ta bảo vệ những gì còn sót lại chứ không ai phục dựng nó lại. Hà Nội từng chi tới 2.300 tỷ đồng để xây bảo tàng hình kim tự tháp cắm đầu xuống đất. Một công trình lãng phí và các quan tham có lẽ đã đút túi rất nhiều nghìn tỷ đồng. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang vẽ dự án ngàn tỷ đồng. Đây là dấu hiệu của việc vẽ dự án để mà đánh chén. Chính quyền Hà Nội đục ngầu và hôi thối như sông Tô Lịch vậy. Thế mà ông chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội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 Vị oanh, vua đàm, dính sớ chảm của Phương Hằng, ai đang run, ai đang teo đẩy. Câu chuyện thị phi cãi vã nhau giữa showbiz và bà Nguyễn Phương Hằng đã im kể từ khi bà Hằng bị bắt. Nhưng câu chuyện vẫn kéo dài chứ chưa kết thúc được. Bà Nguyễn Phương Hằng và một số người hỗ trợ bà đã bị bắt nhưng điều đó không có nghĩa là phe chống bà được bình yên. Mới đây trên tờ báo Tuổi Trẻ có bài viết những cá nhân nào bị bà Phương Hằng tố cáo và đang bị điều tra. Theo cáo trạng, bà Nguyễn Phương Hằng có đơn tố cáo 5 cá nhân và 13 chủ kênh YouTube, Facebook về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Trong số những người đang bị công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra thì có Vi Oanh và Đàm Vĩnh Hưng. Các cá nhân bị bà Hằng tố cáo bao gồm ông Trần Văn Sĩ, luật sư Trần Văn Sĩ đã bị bắt, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh tức là ca sĩ Vi Oanh đang bị cấm xuất cảnh ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chưa rõ mức độ điều tra, bà Trần Thị Trang, người mẫu Trang Trần và bà Đinh Thị Lan, ngoài ra còn có rất nhiều Facebook và YouTuber khác nữa. Như vậy là trong danh sách bà Nguyễn Phương Hằng thừa kiện có Vi Oanh và Đàm Vĩnh Hưng. Vào ngày 24 tháng 8 năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã ém 96 tỷ đồng tiền từ thiện. Liên quan đến lời tố cáo này, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã phủ nhận. Theo phản ứng tự nhiên, ca sĩ nào cũng phải phủ nhận những tố cáo nhắm vào mình, còn thực sự anh ta có trong sạch hay không thì đấy là nhiệm vụ của pháp luật. Trong livestream, bà Nguyễn Phương Hằng thông báo rằng bà đang giữ khoảng 2 kg giấy tờ sao kê từ tài khoản ngân hàng của Đàm Vĩnh Hưng. Với số liệu trên, bà Phương Hằng cho rằng số tiền làm từ thiện thực sự của nam ca sĩ nhận được trong tài khoản lên hơn 96 tỷ đồng. Con số chênh lệch rất nhiều so với tiền 1,8 tỷ đồng mà nam ca sĩ này công bố trước đó. Không biết sự thật này đúng đến mức nào bởi mọi vụ việc đều đang trong vòng điều tra của công an thành phố Hồ Chí Minh. Nếu bà Nguyễn Phương Hằng thật sự nắm được bằng chứng đúng như những gì bà đã công bố trên livestream thì quả thật điều này rất bất lợi cho ông vua tự xưng này. Ban tuyên giáo của Việt Nam bật đèn xanh cho báo chí đánh mạnh vào ông vua tự xưng Đàm Vĩnh Hưng chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đang chú ý đến thái độ ngông cuồng của ông Vư tự xưng Đàm Vĩnh Hưng. Họ không quan tâm đến đạo đức và ảnh hưởng xấu từ giới showbiz đến thế hệ trẻ, mà họ chỉ chú ý đến những người nào có khả năng sách động quần chúng thì họ sẽ phải triệt. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có lượng khán giả hâm mộ rất đông. Nếu ông này ngoan ngoãn, chỉ chăm lo làm ăn và kiếm tiền thì sẽ yên thân, còn ngông cuồng muốn sách động quần chúng thì không sớm thì muộn, ca sĩ này cũng sẽ bị đảng triệt tiêu. Không biết rằng liệu công an thành phố Hồ Chí Minh có dựa vào lá đơn tố cáo của bà Hằng để mà đập cho ca sĩ này sụm luôn hay không thì chúng ta còn phải chờ thêm thời gian tới. Còn Vi Oanh thì đang tiến rất gần đến nhà tù khi ca sĩ này bị cấm xuất cảnh, khiến cho cô hoảng sợ kêu cứu khắp nơi, kể cả kêu đế quốc Mỹ cứu cô khỏi nanh vuốt của đảng Quang Vinh mà cô đã hết lòng phục vụ nó. Thực ra mà nói, đang điều tra chỉ là hình thức với điều luật mơ hồ 331 của Bộ luật hình sự tại Việt Nam về lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân thì chính quyền muốn tóm ai thì tóm, miễn sao họ để lại vết tích. Cho nên rất có thể công an thành phố Hồ Chí Minh đang xem xét hành động của ông vua tự xưng như thế nào rồi mới ra tay chưa muộn. Ông vua Đàm Vĩnh Hưng cũng từng dính lùm xùm vụ ém 96 tỷ đồng từ thiện như bà Phương Hằng tố cáo. Thích thị phi, máu háo thắng là tính cách phổ biến trong xã hội Việt Nam. Nó bị ảnh hưởng không nhỏ từ cách hành xử của giới showbiz. Và những tính cách đấy cứ leo thang. Hiện nay chính quyền cũng nhờ những đơn kiện của bà Nguyễn Phương Hằng để mà họ có cớ xử lý luôn những thành phần háo danh muốn nổi tiếng như bác Hồ ở Việt Nam. Ông Hồ Chí Minh thì được Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng thành hình ảnh là ông vua, vừa là ông thánh. Rất nhiều tác phẩm điện ảnh tô hồng trong này